tiếng rưỡi em thời vào nơi, đấy mình chỉ là đồ sáng không vào đây đấy, mà vào, vào nó sạch hơn có lọc cạn dưới này trời hẳn nó ra không cạn nó rơi vào cạn rơi ra được bị hở hay sao ấy cho, cho nó chạy cho nó hết gạo hay không rồi ông tắt đi ạ có công ra có dao đảo chiều chỉ cần à, bật hoặc là sắt gạo hoặc là nghiền bột ở đây cám thì phải trấu nó ra một nơi giờ phải cho lại lần nữa thôi đấy bây giờ là xay à, đây đây là cái nhé rồi rồi bôi từ lên làm nghiền nghiền đấy vâng đúng ạ cái này là phải hai lần cái này hai lần cám này nó cũng ấy được gà ăn vì ăn rồi cái này là gạo đây này đấy qua cứ phải à, nghiền lại mới được đúng rồi cái mình nghiền lại đấy có ừ. sẵn đầu nghiền đấy thì cứ bỏ vào nghiền thôi còn đây là, cám ờ, trộn với trấu ra đây đấy giờ chúng ta sử dụng cái ờ, đầu nghiền chúng ta nghiền thêm lần nữa này nghiền nó mới ăn được vâng đúng rồi cả cái này thì hơi to hôm ờ, trước bà bỏ thử nó ăn Thank ừ. ông bữa nay chắc là làm ờ, ở đấy chứ làm thoải ừ, mái đấy chứ ừ. vâng này dùng về cho các cụ nó nhẹ nhàng vâng nhẹ nhàng sát ở nhà được anh đồ đấy hoặc đồ trên được dưới này nhanh hơn trên này nhanh hơn trên này để ngô được mà ừ. là nhanh nói chung là dưới có sắn hoặc khoai khô các thứ ấy, thì bỏ trộn đều được đây mình bật công tắc đảo chiều ハハハハ đời đời dưới đấy đời nó bị đời rồi anh đời đời ra về sau đây cứ đổ đổ ra đây bên đấy bên trong nó có cái sàng mịn ở đây nếu mà muốn nhỏ hơn đây anh bỏ anh anh anh bỏ cái sàng nhỏ vào thì nó sẽ mịn hơn đấy. cái này gà ăn thì thế này thôi lợn ăn thì cho nó sàng mịn vâng cứ làm thêm một cái sàng mịn nữa cho nó mịn này này là so với máy to là cái này cứ được rồi